dating sa ato mo. Woo! Long ako'y kwartiyamahar Woo! Walau ng وطن وطن آخر lớn lên Rabbi rồi chini sớm theo mơ in mình khát lên đi liều khát mít tha mà chọn bàn chèo mà đi nâng niềm tên lam la lo do pi te o nang chu liam sai ma lo san mang tiang i za tuan mo xia la lu mi ki chan ka chua cho lo lai hi nem nang na ruat ba mo Till the buat tu thonga umlong sa abom keringa litu buana please Yam today can't deal with Since I go down yet yam can chúa vẫn mến trong khi rồi chim em sớm đâu đi qua nó cho xem phía hơn đi đi tiêu dài ruộng Betül sablo Zermantiani tutturma Siallahu mitli Sanka tua Dot mi zon lo raihi Oh, oh. catch one but me told I hear the name Pardon, It's a love, the door.